ஜாம் என்ற

I met. song go out. 六位。 เยี่ยมพูดแม่กวนาหอยนาตาแควสีละแควสีนินเออนินาสตันจงาแค่สีแบ quên Hãy subscribe ta kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn cả สทิมยนาพินเลกองซีเวนั่นแหละ giờ em cho mà hỏi em mình thả ha nó tập cung nó có con hiệu thân thượng nó ra giờ em cho mù bữa nay người nó do mạng cả ủ mạng liếu mà cả ỏi nó nó do cái tết ta dạo nó mà đi nó ủ chứ nó cái à nó mà y nó mà về đi nó có cho nó đi nó thì nó vẫn xe về như nó cho về nhà đi nó vấn xe vẫn mà vừa mà nó vẫn dạo ai nó dạo xung nó ủ กเรียว่าอูต้องอูเอโอนะคะเดยวข้างหน้าหรือหน้าโอู